Nguyễn Đình Cường. Em Nguyễn Văn Cường. Đưa đưa đưa. đưa. bón như thế thì thu được mấy lần? Chụp ảnh đi không thì tí nữa. Một lần lần sau nó nó chỏi lên mình lại cắt tiếp, à mình lại vãi tiếp. cắt. đây ừ, vâng, đây. Anh có lại. Nó mà phải đi giấy Kể cả mình cắt hết một ruộng rau nhưng mà nó vẫn không bị tí rau nào bị cứng. À. vẫn vẫn ngon như này em có thể cho biết là cái quy trình bón cái phân xịt trên rong bón ngay từ đầu vụ bón ngay từ đầu thì là mình ừ, cày bừa xong cái bón luôn cày bừa xong thì em bón như nào em bón cứ gọi là 5 cân trên một sào đi 5 cân cái loại túi phân rác ấy vâng phân rác ấy đấy à. rắc một túi đấy à. 5, 5 cân túi 5 cân cày bừa xong là rắc luôn vâng cày bừa xong rắc luôn với cấy rắc ờ. luôn xong mới cấy rau muống vâng. thế lúc đấy thì mình có ừ, có bón thêm cái gì không không không không bón thêm gì chỉ bón xịt thôi xịt khi nào thì mình bón đạm ờ, NPK em đò xong khoảng độ, độ hơn chục ngày hơn chục ngày vâng. thì mình bón ờ, hơn chục ngày lúc đấy nó đẻ mầm nhiều rồi hôm nay nó đẻ mầm nhiều rồi thì mình bón xong tầm hơn chục ngày đấy thì mình bón bón bón phân đầu trâu vào đầu trâu em mình bón mấy cân Em bón 5 cân đầu trâu 5 cân đầu trâu mình thì uh, mấy 5 cân đạm nữa 4 5 cân đạm nữa cho diện tích là một xào. Một xào. Một xào 360 m2 các bạn nhé. Đấy. Thế và nếu bón như vậy thì mình sẽ hái được mấy lứa? Ờ, bón như thế thì mình sẽ hái được mấy lứa? Ba lứa nhỉ. Ba bốn lứa thì ba bốn lứa. Chứ nó phụ thuộc theo thời tiết ba bốn lứa là là cây bừa lại là cây bừa lại được cái lại vâng, vâng. lại cây lại à. Ừ. Ừ. Chứ thường ừ, thường, là bọn em cứ ba lứa là thôi là ba lứa ba lứa là ba lứa là em cày lại em đánh giá tỷ lệ mầm đây như nào mầm này nhiều chưa ngọn to à? đây nhé mầm to ngọn to à? nhà hàng thích nhà hàng chỉ thích ngọn to đây đúng không vâng Đâu này bọn em chỉ giao nhà hàng xào thôi mà à. Nhà hàng xào quán lẩu Đây là giống rau muống gì? Rau này gọi là, là rau siêu. siêu ngọn Siêu ngọn Vâng Ngoài thị trường thì các bạn thích ngọn bé Nhưng trong thực tế thì nhà hàng lại thích ngọn to Để vâng. sao để nó nó đẹp cái đĩa rau các bạn ạ Giòn Nó giòn, đấy Rau kia dai lắm ừ. Đây, nó như thành như lũy này đấy gọn rau nhìn non tư rau này thường thường anh ấy ngồi cắt xuống không thì nó hỏng hết cắt anh ừ, đúng rồi Đấy, mấy bạn nó như thành như lũy này số tám bảy này ha số một năm lại rồi so với cả mọi năm mà khi mình ờ, chưa dùng phân Silic thì anh chị đánh giá là cái cái cái dùng phân này nó có ờ, cái mầm của nó có nhiều không hoặc là to mập hơn không? To hơn, mập hơn. À. Nói chung là nếu mà mọi năm ấy thì nó không được dày như thế này. À nó không được dày, ờ, Nói chung là lên là ngọn nó dày mà nó lại to. Mập. Ngọn nó dày nó to nó mập đấy hả? Đấy mà đây. Ừ. hai nữa là nó đây các bạn này nó trắng rau nó trắng rau à đây ừ. cái cái rau muống ờ, mà dùng ờ, phân silic này thì luộc lên thì nó thế nào anh nghe đấy là ai gọi đấy là anh nghe anh nghe mà anh nghe vậy không biết giữ giữ nguyên thế này giữ nguyên giữ nguyên thế này đây các bạn này cái rau nó rất là trắng nếu mà bón phân silic thì cái cái rau nó trắng nó trắng mà nó non tơ như thế này mà ngọn nó lại mập mà lá nó vừa phải nó không to quá bạn ạ đấy mà nhà hàng thì người ta rất thích cái rau như này và đây thì là chuyên môn để xuất cho nhà hàng đây. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Cường là với tư cách là phó giám đốc hợp tác xã của và cũng là tri hội trưởng hội nông dân của thôn Bằng Lục, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thì ông cũng vui lòng cho biết là ờ, trước kia mà chưa dùng phân Silic thì trên diện tích một xào này thì ông sẽ <coughs> được khoảng bao nhiêu mớ và bây giờ dùng phân Silic Tân Phát thì ờ, một xào một lứa ông được khoảng bao nhiêu mớ ạ? Ờ, vâng, thì trước kia ấy, chưa dùng phân Silic này của công ty Tân Phát Bắc Giang này thì thực sự ra là cái ngọn của nó rất là nhỏ mà nó yếu, mà nếu mà cứ gió to là đổ đấy thế nhưng mà từ lúc dùng phân silic này là cây nó đẻ nhiều nhánh nhiều ờ, mầm gốc và cây nó ừ, sẽ cứng cây và trắng rau thế mà nó không bị gió to nó cũng không đổ vâng. thế thì ờ, nói chung là trước khi ờ, dùng cây bừa là để cấy cây rau muống này thì cây rau siêu này thì là trước khi dùng để bắt đầu cày bừa xong để cấy rau là tra một túi silic 5 cân 5 cân trên 10 thước này vâng. để cho nó kích mầm và kích rễ để cho nó bắt đầu ờ, kích rễ lên để bắt đầu nó thuần cây cái bắt đầu nó đẻ nhánh thì là sau bắt đầu đến lúc ờ, mầm gốc nó đã đẻ lên nhiều khóm rồi thì bắt đầu là mình tra 5 ờ, cân đầu trâu và 3 cân đạ để vâng. để cho cây rau nó phát triển thì đến đến lúc mà được thu như thế này là Ờ, một ờ, lần ờ, cắt xong là sẽ ba lần thu được như thế này thì bắt đầu mới phải làm lại ruộng từ đầu để cấy lại bắt đầu cây mới à. Đấy, cứ mỗi một lần cấy là là được thu ba lần vâng. thì cứ bắt đầu mầm cắt như này sau mầm nó lên bắt đầu mình lại bắt đầu tra thúc uh, silic để nó kích mầm kích kích vâng. mầm để để nó để nhanh vâng. thì bắt đầu mình bắt đầu lại tra thúc để nó đầu trâu với đạm để nó bắt đầu nó phát triển vâng. thì bắt đầu mình lại cắt như thế này vâng. ba được ba lứa ba lứa ba lứa là một lần à, cây bừa cây bừa lại vâng. vâng. thế và với cái ruộng cắt xong như thế này thì mình sẽ bón như thế nào thì à, với cái trước ruộng, khi ruộng này cắt xong thì à, mình bón nào trước khi cắt xong là mình sẽ uh, trừ uh, dày và dẹp để bắt đầu bơm nước vào bắt đầu là mình tra silic để kích kích mầm à đấy tức là sau cái với cái gốc rau như thế này vâng với câu rau như này thì bắt đầu mình cũng phải phun thuốc trừ dày vâng phun thuốc trừ dày trừ dẹp đấy đúng ừ. để nó không hại cơ mầm non lên là bắt đầu mình cho bắt đầu là bơm nước vào bắt đầu mình bắt đầu mới cha bơm xong là mình bắt đầu mình cha silic vâng. để kích mầm Vâng. Đấy, bắt đầu để cho nó đẻ để nhánh là bắt đầu mình lại tra cứ tuần tự như đầu như thế à. là sẽ mỗi một lần à, cấy rau này là sẽ được ba lứa như thế. À, sẽ được ba vâng. lứa như thế. Vâng. vâng. Cái từ lúc à, dùng phân silic này là cây rau rất là đẹp và trắng và ngọn rất to. Đấy, kể cả từ không cứ gì cây rau muống này từ cây cà rất lắm quả và cây đu đủ. Vâng. Đúng. Nói chung là cây bí cũng phát, phát ngọn rất mạnh. Vâng. Đấy. À, cái lứa này là lứa thứ mấy đấy ạ? lứa này là lứa thứ hai vâng đây các bạn này nó dày này cho máy gần đây các bạn này chúng tôi có thể các bạn thấy này nó dày như xin xít như này mà nó đứng, đứng như thế này nó không hoàn toàn không bị đổ các bạn nhé đấy đây nó rất dày đây đây tôi có thể cắt cho các bạn thấy đây cái rau này thì ờ, ông đánh giá về cái tỷ lệ mầm đồng đều thế nào nói chung là nếu mà dùng silic này ấy, thì nó sẽ nảy mầm là một loạt là ví dụ như muốn một khóm này nó tầm độ chục mầm là nó lên bằng như nhau thì Đúng là mình cắt một loạt là sau nó lại bắt đầu lại đến lứa sau là nó à. sẽ nảy mầm một loạt là, là như thế là mầm đồng loạt đúng không pháp mầm đầu loạt đấy Đúng. Vâng. thì à, nó rất là đều mình bởi vì nó không có mầm ờ, ờ, nói chung là nó không ra ờ, mầm linh ờ, gọi là thưa thớt như là à. cắt đi là bắt đầu nó lên một loạt đây các bạn Đấy. mầm nó rất đồng đều như thế này Đấy. Vâng. đây chính vì vậy là trên, Đấy. trên cái cái cái cái uh, mầm rất đồng đều đây nhé này là nó đây này trông nó rất đồng đều đúng không nó rất đồng đều gọn các bạn này không có những cái mầm bé đâu không có mầm bé mầm kẹ đúng không vâng. tất cả mầm đồng đều bằng nhau đã lên là 10 vâng. cây như nhau như là 10 vâng, một gốc mầm nó rất to một xin xin xin xin luôn một khóm là ra 10 mầm là như nhau cả 10 luôn không vâng. có mầm ờ, con mọc ờ, đằng sau nữa vâng, đấy. sau là cắt xong nó lại lên ờ, mầm khác làm cũng lại để nhánh một loạt như thế vâng thưa bà Nguyễn Thị Miến bà có thể cho biết là nếu dùng phân thường thì mấy ngày sau khi mà bón phân đến giai đoạn được thu thì giữa hai khoảng giữa hai khoảng um, lứa thì nó cách nhau khoảng mấy ngày nếu như dùng Silic thì cách nhau mấy ngày và dùng phân đường cách nhau mấy ngày ạ? Thường của nó là là thường dùng phân kia là tầm khoảng độ tầm độ 20 ngày sau nhưng phân này thì chắc vào nó tầm độ 18 ngày à. nó kích nhanh hơn nó kích nhanh hơn mầm nó nên đều hơn đồng loạt hơn và mầm nhanh vâng và cái ông bà có thể cho biết là cái tỷ lệ mầm nó nó mình khoảng tự đánh giá khoảng thôi nó khoảng gấp ví dụ như gấp rưỡi hay gấp 3 lần so với dùng phân thường hay là gấp gấp một lần hay là gấp như nào nói chung là dùng silic này nó được nhiều mầm dày mầm hơn và cắt nhiều rau hơn nhiều rau hơn vâng. mình cũng ước chừng được nào nó gấp khoảng bao lần đâu nói chung là nhìn cái đợi nhìn ờ, nhiều khi là cứ cắt là cứ ngày ngày là cắt là cũng cũng cũng cũng, cũng mấy nhưng mà cắt cái rau này là thích hơn thích hơn à? và vâng. cái rau này ăn thì nó thế nào giòn rau giòn rau ngọt ngọt rau mà nhà hàng lúc nào cũng thích à đấy hàng cơm hàng ờ, các nhà hàng xào lúc nào cũng thích rau này thì nó giòn tan luôn không dai mà ăn không rất là nó không bị đen đen ờ, xào lên xào nó, nó xanh ngắt mà nó trắng rau nó giòn rau đấy, nó, nó trắng rau nó không ờ, xanh đen như loại rau khác đâm ra là những cái cái giống rau này nó nó nó, nó ưa cái nó, nó, nó bởi vì trắng rau cũng là do phân silic này là để nó đứng cây là một hai nữa là nó làm có nghĩa là cây rau nó có thể lúc nó phát triển là nó rất là kể cả gió to gió lớn mưa to gió lớn nó vẫn cứ đứng như thế này vâng. đấy nó không đổ như là loại giống rau ờ, mà tra phân khác vâng. là nó lướt rau cái là nó nằm xuống hết vâng. đấy nó cứ đứng như thế này thế nếu mà dùng phân thường thì uh, uh, nó sẽ tức là nó khoảng độ từ lúc mà trồng cho đến lúc mà thu lứa đầu thì nó được bao nhiêu ngày thì nó mất bao nhiêu ngày nếu mà uh, thời tiết thuận lợi 20 ngày là được một lứa 20 ngày nhưng mà dùng Phoenix thì nó chỉ có 18 Đấy. ngày thôi à. 20 đến 25 ngày mới được một lứa à thế à vâng. nhưng mà dùng Phoenix thì nó sẽ được bao nhiêu ngày ạ dùng Phoenix thì tờ 20 ngày đổ về là được lứa rồi à các ơi xem đủ chưa hai thì nó mới. sẽ nhanh hơn cái kia là khoảng độ ờ, từ 3 5 ngày nhỉ. À, ba. kích mầm lên là nó đẻ mầm một loạt cái là mình tra thuốc cái là nó lên nhanh hơn. Vâng. Cái nếu mà tra cái lân phân của loại khác ấy thì là nó sẽ lâu hơn. nó chủ yếu là cái kích mầm nhanh. Kích mầm kích dễ. Vâng. Vâng à. Thưa anh chị, anh chị ờ, cho biết ờ, quý danh là địa điểm ở đây ạ. Vâng, đây thì ờ, em là ở đây là thôn Bằng Lục, xã Thị Hòa. Tên ạ? Em là Nguyễn Văn Cường, và và Vợ. xã là Nguyễn Thị Luyến à, dạ. Đấy, nói chung là cũng dòng cây màu thì nó cũng là nhiều năm nay nhưng mà đúc kết lại là phân silic này nó vẫn là hơn nhất làm là nó nói chung là ờ, tới đây sẽ khuyến cáo kể cả bà con là dùng nên những cây ăn quả hay là cây bí cây đậu nên dùng phân silic thì nó sẽ phát triển vừa nhiều quả sai quả và nó lại ờ, đẹp mã đấy nói chung là cây ăn quả là như thế còn thì cây về cây rau là nó rất là cứng cây mà nó lại trắng rau mà nó rất là đẹp em chưa chảy bí về em đang chảy bí về bí bí to quá to thế là là đây là anh có thể cho biết uh, cái số điện thoại của anh được không để bà con nếu cần thiết thì liên hệ với anh để có thể cần tư vấn về cách chăm sóc của phân xí hoặc là các loại à, về rau muống hoặc là cây rau màu khác thì anh ờ, vui lòng cho biết là số điện thoại của anh ạ. Vâng, cái ờ, phân Silic này thực sự ra là đã hội thảo ở thôn Bằng Lục này là ờ, hai lần rồi, thế nhưng bà con cũng dùng nhiều rồi. Thế tới đây thì thực sự ra là muốn bà con ở thôn bạn nữa để mà dùng tất cả để nói chung là làm cái gì là nó có lợi cho bà con với nói chung là chị ơi, thôi em toàn những người trồng cây mà thật sự ra nhất là những người trồng cây ăn quả mà được ấy thì vâng. số điện thoại của chỗ liên hệ chỗ ờ, dùng phân silic này thì, thì cứ cắt đi không phải nếu mà ai ừ, cần nhu cầu hỏi thì hoặc là trực tiếp với công ty thì số điện thoại của tôi là 038 931 9810 đấy cứ liên hệ thì trực tiếp mấy công ty cũng được mà không thì nói chung là qua tôi là tôi cứ ờ, giới thiệu là như thế để bà con nên dùng đấy để nói chung là nó có lợi cho bà con và nó thu được mùa màng bội thu là muốn như thế thì để bà con nếu mà như thế ờ, một ờ, trồng một cây ăn quả hay là cây rau màu thì nên nên thử để mình sử dụng xem là nó có hiệu quả như thế nào Đấy, thì cũng nói để bà con nắm được như thế vâng, vâng ờ, xin, xin cảm ơn ông ạ